Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải em ơi Và hiện tại à, ở video này thì Khải sẽ bắt đầu mở phiên đấu giá Sau khi trận công thành chiến vừa rồi thì ban áo được 4 thành nha mọi người Ban áo được 4 thành Lâm An, Tương Dương, Thành Đô và Đại Lý Thì được một số ngựa thời hạn 7 ngày Đó, 3 con bông tiêu một con khả năng mang là ba con và ba con phi dân và sáu cái bách bảo rương nè và một số túi như là hộp quà công thành lâm an này hộp quà công thành tương dương hôm qua cũng thành đại lý đại lý còn năm cá thôi rồi lại là một là bao set tinh hồng này một là ba set tinh hồng hai nữa này và cái này là ba set rồi thì tinh thì ba à, và một mới đồ trong này nữa thì tinh nữa này và vài vài rương vũ khí nữa này đây đâu rồi đây thì tinh này thì tinh này và một hai hai túi bốn túi vũ khí sáu cây vũ khí là cái này đó rồi ba anh em ơi Đấu giá rồi Nam ơi à, Bách bào rương này có 6 rương nha Nam Rương này thì trung bình một rương nhiêu anh em ơi Anh em cho cái giá thôi Nam Bách bào rương này bao nhiêu trung bình một rương nhiêu Mở ra cái gì Mở ra cái gì nhỉ Ok à, Ở ngoài 300 xu thì anh em 250 Anh em mua nhiều ít lên em ơi Lên 10 xu cho vui Đó phiên đấu giá bắt đầu 6 rương nha Nam Anh em mua nhiều chất lên em ơi 6 rương 250 7 giùm anh cái phải Nhân nhân 8 luôn có 6 có 6 rương anh ơi cái gì đấy cái gì đấy bắt bảo rương mà trong phòng đấu giá ờ, ờ, để để cho anh để cho anh nhờ anh nhờ anh ông cái bắt bảo rương này là mở định gót ăn bao nhiêu tình anh à thế thôi ừ chứ không phải là rượu kia ai ừ. tam thánh tam thánh sáu rương alo không em ơi đây không phải bắt đậu gương hả? Ừ, đúng rồi. Thôi thôi lại lại lại đi. Tưởng tao tưởng bắt đậu gương. Giờ cái đường này dạ, bao dạ, nhiêu nè? Nhiều đường này. Dạ, có ai mở không em? Anh tưởng bắt đậu gương. Ờ ok em bỏ đi. Tại vì em Dương này là Dương uh, Bảo Chân. Ừ, ờ, ờ, Bảo Dương trong Bảo, Bảo Dương trong Bảo. Bảo Dương trên Bảo. Rồi, 100 xu một rương. Alo alo. Bảo gia dành em thêm một ừ. ca vạn với viên nha, thiếu bốc viên quay. Sáu rương em ơi. Cuốn ơi, cuốn ơi ờ tuần trước bị mất về lấy à, đồ boss không lăn độ nè <laughs> tôi dương nam em ơi à, giao dịch em một ca bạn đem đi mua phâu đồ mà với lại à, thay 100 bình hút viên anh em giao dịch đồ boss phong độ với lại đồ boss thun 22 giờ tôi dương nam giúp khả anh em ơi nãy chưa ai giao dịch nè anh em nhận về giao dịch giúp khả này vô dụng em mi nè thương Nam anh em ơi 110 rồi giao dịch nhạn luôn uh, số rương này nhạn ơi ấy 150 hả à? anh đâu thôi thôi cho android nó đấu cũng được ok 150 tưởng không ai đấu nè có người đấu ok rồi tiếp tục anh em ơi 150 6 rương anh android mua bao nhiêu rương vậy 200 200, 200, rồi, 200. cho anh nhạn đấu nói chung đấu cho anh em có lương rồi nè gì đâu thôi mua mua giùm em 100 bình thuốc viên nữa anh nghe 100 bình thuốc viên là bao nhiêu anh em gom gom đồ bot anh em ơi em em em mua anh em mua luôn đi À, ờ, cứ giao, dịch em thêm một ca nữa đây. Giao dịch đạt được môn này em ơi. Giao dịch đạt được môn này. 200 xu. 200 xu cho anh 5 tiếng nhạc. Nó bán các bạn mua các bạn nhanh Giao dịch được bot phân đồ bạn em ơi. Rồi, 200 cho anh Lâm tiếng nhạc về giờ luôn anh ơi. Còn cái vụ gì vậy? Xấu rương, về vụ em em chặn luôn á. Cái gì mà 200 xấu rương ngon lành thế ta? 200 à, là dạ, mỗi mỗi trăm à, mỗi rương là 200 xu anh biết rồi biết rồi cho số rương mà sao 200 được đây đừng bật mà đừng chặt rương quá rồi lấy số rương bọn người lên xong đây vừa rồi là đắt số rương cho nó chặt rương quá nè mày cho nó bung qua chỗ kia này có sáu gương 200 xu hả đâu sáu gương một gương 200 xu anh ờ. một gương 200 xu chứ sao là sáu rương 200 xu rương à, bảo rương anh ơi mở ra ăn ban nhiêu tiền định quất á anh nhiều à ờ. anh ở đâu vậy sao chín lên đi em anh đưa lấy đi chín lên đi ôi ôi gì vậy đồ nhận đưa hai trăm xu thì đã tưởng là bao nhiêu nhanh nhở mười ba mươi lăm viên thủy tinh hả em đồ anh em này đấu giá không đi cốt rồi anh em chục à, viên thôi anh đưa đó em năm viên khai báo là bốn kim rưỡi mười một kim mười lăm kim năm em bao nhiêu ạ mười lăm kim năm anh em không hiểu cái đấu giá rồi tương đương anh em ơi cái này là tương đương một trăm xu này tương đương chấm xu anh em đấu bao nhiêu lên nè anh em ơi không phải một rương không phải sáu rương đâu anh em ơi trời ơi anh em trời ơi tương đương 100 xu một rương anh em ơi anh em nào mua bao nhiêu rương thì ghi lên anh em ơi anh em không ít thì cả cứ tưởng anh em mua tất cả luôn dịch hả ừ sáu rương 200 xu cho được anh em một rương hai một rương 200 xu á dạ vâng. anh ơi rương này mỗi ăn bao nhiêu tình định quốc anh em Ê, Dương Tâm Phong du dật qua này nè em ơi đồ rương này không ai đấu chứ giao dịch xấu rương giờ làm tiếng nhạn luôn ta không ai đấu luôn anh em giao dịch cho tiếng nhạn luôn quá dạ, rương gì à không ai đấu luôn rương uh, bảo rương nè anh ông nhàn ờ, ông anh anh nhạn cũng tưởng là xấu xấu xấu rương hai trăm xu ẩu nhiều à không không ai đấu luôn đậu không ai đấu luôn không ai đấu gì ạ à? ừ ờ rẻ bèo là 100 xu một rương thôi anh em đó thầy giải 30 xu đấu đi đấu hẳn lên ờ hai hoa hoa đấu luôn thôi hoa đấu xu 6 rương. lục rương này à, mở ra là có hơn hên hên là ra ăn ban đó Thấy <laughs> ông này không hiểu uh, đấu giá à trời không hiểu gì là đấu giá anh một trăm xu x sáu kìa ai lên đó đúng rồi đó ai muốn lên thì lên 110 x6 x3 x4 rồi đó anh em muốn mua nhiều rương ít lên nè ừ sao mà biết được 6 rương Còn anh Android đấu thì 50 xu đóng ngược lại sao đấu được <laughs> Anh Android đóng ngược lại 50 xu Mở cái này mở trải nghiệm em trăm xu rẻ ồ mà Anh Cuốn nơi, anh anh Tâm Thánh trước rồi anh Cuốn ơi Tâm Thánh trước rồi, Tâm Thánh trước rồi đây đây đây đây đây anh ba nè ok em thấy ôi trời em đưa biết nè thôi phong vũ ơi cái này thì vài trăm xu thôi có ba bốn chục nghìn nữa <clears throat> rồi chốt cho anh năm tháng trước này em ơi không ai lên này nhanh anh em ơi để khả tiếp tục qua phiên khác nè nãy giờ có cái rương này mà không mất anh 5 phút rồi <laughs> anh chủ đại ơi nè đương nhiên nam chó này nè bây giờ anh ờ, ba ơi Ba gì nói to anh em à, bốn trăm xu luôn ok đâm gây danh sách lương này số rương này chân bảo này rẻ vải số xu rồi bữa ra ăn ban đó là ngon giá trị ăn ban này nữa là ngon rồi đâu đâu anh đâu anh đâu à, đi đổi cho em anh ơi cái nước em thiệt là không có cái gì đâu mà thối luôn anh ba rồi ờ, đến đổi ờ đi đổi em đi chậm lắm rồi tiếp tục anh em ơi à, xét tinh hồng này tinh hồng thì có sáu bộ này anh em ơi à, sáu bộ nha anh em sáu bộ ok ok ok một lên tiếng cái coi ok ok đấu viên kim su trên một rồi anh em mua nhiều đó lên em ơi cái gì nữa đi dịch qua cho vừa anh em đấu giá anh em nó mấy sáu bộ anh em ơi sáu bộ anh em ơi anh em đâu cần tinh thần đấu này em ơi không đấu phải đấu cho hết sáu bộ luôn sớm su đó. <laughs> sao anh lúa ba rường anh anh giỡn á à, tưởng anh đấu gì đâu hay trích ra người nữa em đấu đổi dành khi nào anh em cần em vứt qua cho anh em cũng làm gì đâu tương nhân nam anh ơi đi vi phân mà mang cái mặt thấy dẻo quê thì mất màu đi đi cho không không ai biết mình có cụ à. rồi ba này xấu rường quá rẻ mấy cái này mở hình xuôi nè nhận ông ban này nọ đâu trong này đó bà anh thấy anh anh, anh chửi em á nói rồi em em em em donate cho anh ba liền ba cứ yên tâm ờ. sao công thời đạn ơi chúng anh em donate thì donate đi cảm ơn đấu chứ còn mấy này không không muốn đấu đâu anh em ơi chậm luôn lắm rồi sớm su nè anh em ơi không ai lên này qua này qua tinh hồng này anh em ơi số bộ tinh hồng này sớm su số bộ tinh hồng bảo thạch sớm su rồi tiếp tục này uh, số bộ tinh hồng này là cái quan trọng này em ơi thủy tinh nha em tiếp tục là thủy tinh nha mọi người thủy tinh sẽ là vẫn là tính bộ luôn nha em hiện tại thủy tinh vẫn là số bộ này em ơi số bộ thủy tinh sáu bộ là bao nhiêu viên sáu bộ chín à, sáu bộ mười chín viên à ừ cứ tính lên anh cứ một bao là ba viên đó. ít xấu, bốn trăm năm mươi xu trên một bộ ừ. lên 10 xu đó 150 xu anh em nào cần thì đó để cho anh mà ép đồ đây đây để anh đấu cho cho cho để cho để cho um, năm trăm một bộ năm trăm một bộ cho anh Đông Phương Đông Phương lấy lấy mấy bộ ít luôn anh ơi 500 xu một bộ dành cho Đông Phương từng số phòng đâu ta ít ba Đông Phương ít ba anh em nào còn ít ba nữa X3 anh lấy luôn chưa 510 510 dành cho anh cuốn cuốn ít mấy ít lên anh em ơi Ồ, đây cái cuốn nữa <laughs> Lại hết cuối lại hết 510 X6 510 6 bao 6 x 3 là 18 Đó. Tại cái cuốn tôi lấy hết 18 viên thủy tinh 510 lần 1 Mấy này đấu nhanh em ơi em cần người đấu đi 510 lần 2 em Rồi Chốt cho anh cuốn giao dịch anh cuốn đi Chốt 510 x số nhân lên này 510 nhân cho 6 bao anh giao dịch cho em 3060 xu thành tiền thành tiền 3060 xu rồi tiếp tục này hàng hot hàng hot trong ngày em ơi mấy con ngựa là bao mấy cái bao à, mấy cái bao hộp quà công thành này tí nữa chắc hãy phát cho anh em đi cho cái này chia cho ờ. ai đi công thành nhé chia ừ, cho anh em người hai túi ba túi đó cánh rồi này tiếp tục này anh cuối nhiều giờ này Tiếp tục là sáu rương vũ khí rồi Nam ơi Vẫn là sáu rương vũ khí nha Nam một 2, 3, ok sáu rương vũ khí x hai trăm xu trên một nha Nam Lên mười Rương vũ khí trăm xu thôi Nam ơi Anh em nào cần vũ khí đấu đây Nam ơi trăm xu quá rẻ luôn Nam sáu rương hai trăm xu thôi à? hả Ờ ơn lúa Lúa ơi lúa ơi đập ra não chết lúa ơi sáu rương hai trăm xu trên một anh Chứ 16 rưỡi 200 xu thì gọi là quá rẻ luôn anh Đâu, chỗ ta đang làm việc nha, nha. 201 Nên ơi 201 dành cho lượng bố bao nhiêu rương đấu lên em ơi Ít lên dùm khả đi em ơi Ủa, Hôm nay nữ bố ít 6 căng vậy ta Ít số 220 dành cho Đông Phương Một rương một khí là cứ 220 Đó ít lên Tại vì mình đấu số lượng cho nó nhanh nè Như tầm này đấy đấu 11 không biết nào cho xong Rồi xong anh cuốn này 6 bộ thủy tinh bằng 18 viên bằng 3060 xu rồi tiếp tục này 220 với 6 lần 1 rương vũ khí rồi lần 2 rồi chốt anh Đông Phương ơi X6 Đấy quá rẻ 220 nhân cho 6 1320 anh ơi 320 6 rương hoàng kim uh, rương ờ, vũ khí tím 1320 xu anh ơi giao dịch đây đó mấy này mở có đồ vũ khí này nọ thì anh em thích trải nghiệm thì đi ép là hợp lý không chơi nhưng mà khải mở sáu rương mình donate được có lương cho ba thôi anh ơi anh không anh, nãy không đấu sớm anh anh tâm thánh mình đấu rồi anh ơi chung là ba cái đó thì cũng rẻ thôi năm sáu chục nghìn nhiêu đó mà em không đấu công anh tới anh ơi này biết sao không mấy hôm là đứng tư nhân nam ok nhưng mà tầm này anh em đứng bán đồ nhiều quá nè mình phải xích qua một phát công mình tử thì anh em mới thấy được nghe anh ơi cho cuốn nữa nó mất được <laughs> Rồi hàng hot em ơi Người tôi phiến có ba con hai kim lên 100 xu Rồi đấu từng con anh em Đấu từng con anh em ơi Có ba con nha Đấu từng con nha Rồi hai kim nha cho anh Cuốn Cuốn là ba con là anh Cuốn ơi hai kim hai kim mốt hai kim hai có ba con hai kim năm ui gì 25 kim gơ dưới anh hai kim rưỡi hai kim à, hai kim rưỡi ok hai kim rưỡi cho à, Đông Phương hai kim sáu hai kim sáu bảy ngày nam ơi trải nghiệm đây nam có ba con chúng ta có ba con hai kim bảy bút xa gà chết nha anh 25 kim ừ <laughs> ra ờ, gà chết <laughs> hai kim bảy nam ơi hai kim chín hai kim chín hai kim chín anh em hai k chín hai k chín cần quá căng quá phiên đấu giá đang rất là căng này mà căng não lắm anh lúa ơi cái danh sách ở bên dưới rồi nè ngựa nè ngựa bôn tiêu nè có sáu con rồi tính tiền ra từng con từng con rồi chốt lại bôn tiêu rồi hai cái chín anh em ơi anh lên được không con sầu đâu ok 3k 3k mốt lên anh ơi 3K1 Con sâu đâu 3K1 Rồi ok anh ơi Không cần anh ơi 200 xu thì quá rẻ em tự mua vẫn được mà Chung là em không đấu tại vì nó chặt quá Chặt rương cái đó đỡ anh em nào mở trải nghiệm 3K1 em ơi 3K1 lần 1 31 lần 1 Cái gì hả? Cái gì hả? Cái gì 31 vậy? Môn tiêu ba cái nam luôn lên đi lên đi nè, lên đi lên nam anh phương lên đây đông phương lên đi ba cái nam luôn nè, nhanh nè, mình lắc nhắc nhắc mệt lắm nè ba cái năm ba cái năm kéo lên trên ok anh ơi em làm có em chạy bữa trước không biết đâm ra mang bao ngựa ngựa thường đó chứ còn ngựa này ba kim rưỡi ngày năm trăm xu trải nghiệm tốt vui đẹp ba cái năm lần một anh em đấu đây chứ anh em đợi danh là lần sau không có mua đâu nha còn hai con thôi <laughs> ờ à, đồng lần hai đó con ngựa đầu tiên sẽ sức chuông rồi chốt cho khải này lần ba nha anh em rồi chỉ cái danh sách thôi ba nghìn năm xu một con đầu tiên rồi tiếp theo con thứ hai à, rồi. con thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu đó là vẫn là hai kim 2000 xu lên 100 xu một hai nghìn anh em ơi hai kim à, hai kim năm anh anh anh anh anh nhắn lại cái nick của anh rồi mà đúng mà hai kim năm anh em cái điện thoại rồi à. Thôi mạnh luôn Đó đẹp trai chưa Một kiếm nam anh em ơi Hai kiếm nam hai kiếm nam anh em ơi Hai đứa bay xuống dưới Xuống dưới này Xuống dưới xuống, xuống dưới sao đâu giá 2k6 2k6 2k6 2k6 Đánh bà đâu giá hai k sáu em ơi hai k bảy hai k bảy dành cho Đông Phương okay, Lên đi bạn lên đi anh ba hai gì vậy hai cái bảy rồi nơi hai cái bảy rồi hai cái bảy đông phương rồi em ghi dùm nha hai cái bảy đông phương ba cái năm một con anh ơi trời ơi em đâu có ghi ít đâu đấu một con mà nói trước khi đó là đấu một lần một con mà hai cái bảy cho đông phương lòng một lòng <clears throat> một 2 k 8 rồi tuần trước đấu đến 4 k rưỡi mày đấu anh em đấu ít quá tuần trước nữa anh em khải đấu 4 k rưỡi đó ít đâu ba kim mạnh dạng lên em mạnh dạng lên mạnh dạng cái tay lên mạnh dạng cái tay lên ba kim dành cho đông phương <clears throat> ba kim là một ba kim là một rồi lát pha sao là tranh với anh ba đó Rồi ừ, Thôi giờ Ba kêu lần một Ba kêu lần hai Lên lên lên Rồi ok Chốt anh ơi Giao dịch Anh Đông Phương ơi Đang, đang chạy xích thố này phải cố đâu ừ. Đường quá Đường buôn đang cần quá ba kim con thứ hai ba kim con đầu tiên là ba kim năm nha em con thứ hai ba kim tiếp tục con cuối cùng à con cuối cùng à? à, anh em tôi tàn sát anh ba anh cuốn mà tôi tàn sát tàn sát gia lâm lần lên 100 xu hai kim năm dành cho tam thánh đừng nói nước biển lại mạnh hả đừng hỏi tại sao nước biển tại mạnh nước biển lại mạnh lại gì anh Cường ơi anh tuyên bố anh ba đó bao nhiêu anh cũng bỏ hai triệu năm hai triệu năm lần một à anh tâm thánh tới giao dịch tiền dòng luôn này làm người dòng này em đang bấm con số dòng sáng akk trận bấm lộn 25 kim nha anh lúa bút xa gà chết đã bút xa gà chết đã bị rồi hai cái năm lần hai rồi con này sẽ rất là nhẹ rồi em ơi căng ngay căng nhẹ em ơi rồi chốt anh ba ơi đấu gì á đấu gì á đấu mục tiêu rồi à, anh à, ba kim nữa là năm kim năm tâm thánh rồi tiếp tục ba con ngựa tiếp theo đó là con phi dân phi dân phi dân thời hạn thời hạn bảy ngày anh phi dân khá tất cả năm khá tất cả năm ba con có phiến tay giật rồi à, con này thì ờ, một kim cho anh em lên nhẹ nhàng thôi anh 500 xu thôi Thôi trong này thì 500 xu được không trước mình đó 4, 3 kim rưỡi đó 500 xu thì sao mà có lương anh em được con lúa vậy, ờ, vậy đó cho nên em có lương chứ con người là em chăm xu thì rẻ quá năm xu 7 ngày tính là ngày chưa được trăm xu luôn quá rẻ quá bèo ít nhất phải một ngày 100 xu là được một kim dành cho làm tiếng Nhạc Ôi, tầm thánh thiếu thám thấu nên trong xu đợi tới anh ơi, vui lại anh ơi. Một kim hai, một kim ba. Khán tất cả anh em nha anh em, giao lại anh ba. Thôi nên trong xu không nói sao em biết. Rồi có thể dâm sâu xong xong ba con bông tiêu giờ nó ban phi dân đúng rồi rồi xong cho nam một cái ba là một có ba con anh ơi có ba con anh ơi một k ba lòng một cái đó lấy lần cho xe luôn á đẹp luôn người ta hạng như tay huỳnh ơi lành ơi lành rồi giao dịch nhàn ơi qua mình lại trứng lấy thông tin giùm anh cái giao nhàn ơi một k ba con đầu tiên một k ba à, lá giấy hiền tinh một với hiền tinh hai luôn đó huyền tinh huyền tinh huyền tinh thì từ từ anh à, hiện tại đang bị cạn kịp rồi đã dạ, chút anh ơi ok ba tiếp theo Lữ con tiếp theo anh em ơi con tiếp theo anh em ơi một kim lên anh em ơi con tiếp theo một k ba mai anh bảo con này à, con này lên ngựa hay xuống ngựa đều có cá tất cả nha nam bông tiêu này nọ cũng vậy nha nam ơi lên ngựa hay dưới ngựa đều có cá tất cả nha nam đẹp đẹp đẹp dòng này đẹp ạ một k ba lần một ui sao đẹp lộn lộn kia rồi một cái ba lần một em ơi ok phiên đấu giá này à, trận công thành hôm nay đây mà nhớ giùm anh nha trận công thành hôm nay thì à, thủ được lâm an tương dương đại lý và thành đô à, bốn thằng nhà thủ lê ơi này ơi ơi à, nãy bên ờ, bên kia vừa bảo tiền cho mình nào vô hết em mất mẹ bốn lăm kim Giữa chuyện hát 45 kim nói hay dữ ông báo ở đơn liền à, Bảo Trì còn xong rồi hát 45 kim Nhanh vậy ừ. Má, Nhanh dã man Nick của mình mà... Chị kêu Ado check kêu Ado check thử coi làm như lại như thế nào kêu Ado check rồi kêu Ado check rồi check ờ, Ado vô là đang canh chấp coi thử có bill mua bán không ạ nick mình mà đỡ ai biết trời tám sáu mười bốn còn thâu em dặn như đang xem bên ờ, thằng thằng đó nó có bán ai không ấy giao dịch giao dịch anh anh cuốn ơi à mới nhàn á ok quên lộn anh bảo rồi con cuối cùng rồi em ơi chưa thấy chưa thấy nên là không biết ai giao dịch này tôi mà tôi mà đây rồi chưa thấy đây đây giao dịch một k ba À, tức chịu đóng nổi nếu như giao dịch mà mình không đọc trong mình còn đồng trong mình lại mình lấy số ờ, mình phát lại không hết một tù trời nó phát lý lại cho em em yên tâm không phải phát hiện số thì được chứ phát hiện chỗ ờ, nó nó nó mà tuồng là như sao nó chưa bán này nó chưa bán nói chưa bán thì làm được ad đang khó đạt đó ok rồi chưa bán là tốt rồi nói chung là ad hiện tại là đang chết cái view thử nó có giao là nó, nó nó có bán cho ai hay không qua uh, ad hay không nữa ừ. yên tâm nó không có được nó không có mấy giao dịch gì nhanh lành ơi lành ơi lành lành lành đi đâu vậy giao dịch một kim nhờ nhanh cuốn trời ơi anh em ngựa một kim cho anh cuốn con này là quá rẻ lên một kim lần một dịch anh lành dạ dạ dạ anh ơi linh linh đi anh em chơi dịch á em cứ kêu dịch lên một kim lần hai rồi xong hết rồi khỏe là bao này à, ngày 8 3 ngày hiện tại lúc này bao nhiêu người cũng thành rồi giao dịch anh ơi nhìn cuối này một kim xong rồi tất cả xong rồi còn gì thiếu chốt nữa không 23 viên nha lành chờ anh sĩ chúng mình kêu qua giao trực tiếp khởi đấu ít tinh thần để danh lãnh đạo một tháng ok sáu bộ xong sông xô tìm người âu phong lặng hồ vượt qua những trong gai đi cô đơn anh tài Lợn bao này ngày mai sẽ phát uh, chủ nhật chủ nhật sẽ phát lương cho anh em là bao công thần à, anh em gì à, online anh em ơi gì nhắn người à, rồi bao nhiêu người đây phát cái túi này trước này cho đợi hết hạn này một hai ba xém ra đường xém phát nó ra đường phút cuối nó, nó dồn gì hết dương châu nó ăn được dương châu thằng nát rồi một hai ba bốn năm tám chín một một hai bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn hai năm hai sáu hai mươi sáu người đánh không thành chiếc rồi anh em 55 chia 26 Mọi người Mọi người vừa nhận hai túi chơi em ơi hai túi này thì lấy kinh nghiệm thôi em cũng chẳng cái gì hết còn ngày mai mới bắt đầu phát lương em cái này nhận túi phải, đợi nó hết hạn rồi em ơi thì vì nó gần hết hạn có 3 ngày thôi chị nhận em ơi ai cũng được nhận hết chị nhận em ơi nhận em ơi đúng rồi à, khăn lê ơi bên kia thì nhiều rồi anh em mọi người à, nhận hai túi cánh à, cho nó thơm rau em ơi cái này cũng lấy kinh nghiệm không có lấy gì hết á một ngày cắn một cái một ngày cắn một cái cứ vậy thôi 30 Đi triệu ba mươi triệu thôi nè ngày cắn một cái cắn đi lấy đi nè mày để hết hạn có 3 ngày thôi không không cái này ờ, không cần tiền dạng đây cái túi sâu em mới phát tiền dạng mới cần lấy tiền dạng này không cần người hai túi người hai túi cắn nè mày ngon ngon ngon một ngày 30 cắn triệu qua, <clears throat> cắn đi qua ngày cắn luôn kìa đúng rồi cắn xong qua ngày cắn tiếp mọi người giao dịch một lần anh em ơi em không em không có điểm danh cái này nha anh em tự giác nha người một lần một người giao dịch hai cái giúp em còn ai tới sau thì hết rồi nè em vì cái này cũng không cần thiết lắm này giao dịch anh em có ít kinh nghiệm giao dịch đông phương này ai chưa giao dịch giao dịch em ơi qua ngày qua ngày mới anh em sẽ cắn tiếp một cái nữa là anh em được 60 triệu đó không không được 60 triệu thế là lý kép kép giao dịch thế là kép giao dịch kép giao dịch đây anh tâm thánh này à, anh em cứ bật giao dịch đứng đợi em em giao dịch hết lúa giao dịch này ok em nãy trúng bánh gì mà sao vui quá nãy giờ cười lên làng rất hoài cười hoài á rồi vũ đợi này chắc vợ tối chắc vợ nó gạ tối chơi xui nhún rồi em ơi anh vào đây em ơi em anh vào đấy em ơi em anh vào đây bố chế này bố chế duyệt này cái này nhận cánh liền luôn em ơi cái này không phải lương này cánh là vui mai mai mới phát lương gồm tiền phát lương À, hiện tại anh em nào nhận lương 5 ngày thì inbox Khải tiếp tục nhận lương 5 ngày nha anh em ơi Ngày 31, 1, 2, 3, 4 nha anh em hồi trưa anh em nhận rồi vũ đỡ phát rồi thì thôi còn ai chưa nhận thì về tư nhân nam inbox chắc lên nhận luôn em ơi ok đợi anh tới à, anh ơi để em phát hết cái tour này xong xuôi đầu đó sẽ bắt đầu lương năm ngày anh nhận anh ơi ai còn nhận lương năm ngày thì ở lại rồi cuốn cuốn nhận túi anh cuốn này không chết rồi ai cho anh ít vào ủy chung cả như hết vào ủy chung rồi bữa giờ nhặt ờ, đúc cho ban qua kim không à rồi tiếp tục này anh trai à, trai em huy này huy trai em anh bảo bằng chung ra chung em không có bán ngựa đi anh rồi tiếp tục rồi ok uh, ờ, roi nhận hai túi cho ta ờ, rồi ok chỗ nào lương uh, phụ lương 5 ngày nè là chết anh luôn phong ca đâu phong ca ba bao rồi về nhận mấy cái túi này anh em ơi nó kinh nghiệm này qua ngày sau qua ngày sau cắn tiếp ờ, lương 5 ngày đâu cả quay là lương 5 ngày ok này quay là lương 5 ngày này, à, ờ, cho anh này, ờ, quay là lương 5 ngày tam ta tam thánh tam thánh nhận lương 5 ngày nè anh ơi ghẹ ghẹ ngáo bốn trăm xu này nô mất năm trăm xu này quanh kinh một trăm xu này em ơi Tình anh em 300 xu Quay quỷ kiếm nam 400 xu Ôi quỷ kiếm nam này một ạt tay thôi Anh Vũ đợi chấm nhầm rồi Quỷ kiếm nam 200 xu JWK 200 xu Anh Vũ chấm nhầm này Tamada này Tamada 200 xu Vũ chấm nhầm à, bốn người này Binaden 100 xu Android là 300 xu Oppa 100 xu Rồi anh em nào chưa nhận thì nhận em ơi Tình anh em này Tình anh em là 300 xu này Tâm thánh 700 luôn nè anh ơi Cuốn tâm cho anh luôn đi Cuốn tâm à Nhìn nhìn nhìn xem anh nhận chưa Đem coi đợi tí nè Tâm thánh với tâm Tâm Mazda Tâm Mazda là từ từ nhìn lại này. Tâm, tâm Mazda Tâm Mazda 200 xu anh ơi Rồi Tâm thánh 700 Tâm Mazda 200 Anh thói lại 100 anh Tâm thánh ơi Ờ ừ. ừ. Đó em đánh dấu vô ngay. Anh cũng chưa nhận Đúng rồi đâm tới hoạt động thì có tam thánh này 700 này tam đa này 200 rồi thôi lên 100 cái đó đỡ ít hôm phát không thành mới mới phát anh này rồi anh cuốn rồi anh cuốn này anh cuốn cuốn bên hồi trường còn lạnh lạnh rồi anh ơi ờ, ok rồi những anh em nào có tên nào tiếp tục à, tình anh à, quân là ông in rồi hoạt động được một hai ba buổi in rồi được 300 xu anh ơi giao dịch luôn anh ơi in rồi 300 xu 31 31 31 viên rồi không rồi giờ dạ, anh ơi quanh kinh này em ơi ai có on không mà em lấy hai à. là công hành chứ lại một lương là một kim rưỡi một kim mốt nha anh 1 2 3 Là sao là sao? Đây em ơi. Tuần rồi em chưa lấy, tuần này em chưa, tuần này em Tuần này chưa phát mà em, tuần này chưa phát mà. Ờ, tuần này chưa ừ, phát, Hiện tại tuần này chưa phát từ từ em, khi nào phát thì phát. này bên này Onkin này. Onkin lương uh, anh đọc này. Onkin lương 5 ngày hoạt động được một buổi 100 xu này. Đó, cứ từ bình tĩnh 100 xu này. Rồi, lương công thành vừa rồi là chưa nhận 500 xu này. Là 600 xu là xong. Đúng rồi chứ còn cái lương này thì ờ, ngày mai chủ nhật anh mới phát mà anh phải vô danh sách này đây con kinh đủ này em nãy tiền dạng đủ không em nãy tiền dạng đủ anh ok rồi anh kinh xong nè rồi tiền dạng thiếu đủ vậy không có cần bù đâu ờ anh kinh này em giao dịch để anh đưa thêm hai túi này cắn cho nó vui quên bây giờ là em ơi đó cắn lấy kinh nghiệm luôn chả làm gì ở đây năm cái ngày tám, cắn được 3 ngày anh em ơi đỡ là hết hạn ơi còn em nào dạ, nhận lương em anh em về nhận lương năm ngày anh em mình nhận lương năm ngày em ơi không sao không sao quá em hãy chấm cái này bot hôm nay anh cuốn ơi em mình là ừ. là bảy kim anh ơi em trả 500 xu này như đủ này anh cuốn ơi em xong cái này nữa ừ. Ờ, anh Phong anh Phong cao ta, Phong cao gì lái máy cái nến nè anh ơi. Máy cái máy cái lớn này. Ờ, <coughs> Chỉ vào được ba bảo thứ tư cái là nó đi cuộc thắt hết. À, thế. Không biết, đây đang bỏ đây. Đây, kiểm tra. Từ lúc không thành công phát làm bị luôn bốt cả phương đồ này nó bảo là khả năng ta bị treo một cái nào đấy hãng treo mà treo thì mình vào làm sao được đúng không đây ta thử rồi bốn ác vẫn vào bình thường nhưng mà vào ba cửa sổ không sao vào cửa sổ thứ tư là đi xét mấy xem reset máy này từ anh đi xét rồi đi rút cả dây mạng các kiểu bớt hai giờ cầm phong lăng độ một dư một bộ em giữ dư mấy chục bộ để em đưa em đi nữa em xin rồi à. lúc nãy anh em uh, ai đi phong độ đồ nãy nãy mình quên chấm lại cái căn phong độ cho anh em rồi ta phong độ lúc nãy uh, ờ, thầy chấm trong này thì đủ rồi còn cái phong độ rồi phong độ thì uh, chưa kịp chấm cái công cho anh em rồi thôi lấy lấy hạng cái công thành lấy hạng cái công thành bước xuống luôn anh coi lại like đó là ta không không sao coi không ra được hết à nãy anh lên xe lên lên, lên thuyền vô đợi nhớ giùm em vô đợi nhớ không lúa nè lũ lên nè ừ. anh ba nè rồi à, ờ. bây ai có đầu giá đua giờ không ừ. nhớ nè tài võ à bon hai à ba xe em với lại gội đầu rồi để đọc lại này lúa này bốn này tam uh, Tâm Phong 4 à, Tâm Thánh đúng không? Tâm Thánh 4 rồi đúng không? Gọi đầu 4 Rồi Tâm Mazda 1 này Rồi nãy có Onkin 1 rồi đúng không ta? Onkin em đâu có đi đầu 1 Nhớ nhớ có một người À Tài, Tài Võ 3 Tài Võ 3 Có 3, Bon 2 Bon 2 rồi ok xong Nhớ hết đó Rồi anh em nhìn nhận lên bài luôn em ơi Trả tiền lên bài Bon 2 2, 4 12, 16 10 uh, 16 dưới 4 là 20 22 lệnh bài lệnh bài bình, chung là nhiều cái ờ, làm hết cho đỡ lộn xộn rồi em vừa nhận lệnh bài hôm nay 440 xu phong lan độ 23 giờ trừ 420 xu rồi 440 xu với lộn Đấy, 5 tháng 8 Rồi, chị nhận anh em ơi thách xô độ đi đổ xô chọn rương dưới ta tôi có mấy cái này là đẹp rồi chung là tính phiền đấu giá này cho được coi tính phiền đấu giá này bao nhiêu kim đây một hai chút nha à, anh đang cây năm kim này chưa giao dịch này năm kim cộng 3 kim dòng tâm thánh cộng cho 6 rương trong bạo 600 600 tinh hồng cộng 3060 thủy tinh cộng 1320 ờ, rương vũ khí tím cộng ngựa 3500 3000 cộng cho 2005 rồi lương quân lần này em nhiều ấy lương này hơi bị ngon nha em ơi 1300 1300 và một kim thu được uh, từ công thành là 26 kim 180 xu tổng Đúng rồi ơi Chặt xuống thoại quá anh qua đây mày Tổng Hả? hai sáu một tổng xung cộng ba trăm hai mươi túi sơ sơ bảy mười sáu nghìn điện thoại này nó không dùng được hoặc khải kia đổi đổi sang số khải của anh ấy. ok đó nè gọi đổi số anh này không chín bảy một đó đó đó đợi gọi qua đợi không bị lộn đợi gọi qua gửi qua gì khỏi bị lộn rồi ok chưa rồi ok anh em ơi hiện tại bây giờ đấu giá đặt sâu anh mà và lương kim thì ngày mai sẽ bắt đầu là trích ra phát cho anh em vấn đề khai đầu là phải cho anh em còn lại rồi, rồi ok xong sao cảm giác bị thiếu ta vừa rồi thiếu cái thêm thử có ai uh... à đúng rồi lộn lộn vừa rồi thì uh, bố trên thiền này là 600 đi ăn bot thì được có 400 thôi Như ai chưa giao dịch bot ai giao dịch bot rồi khải kết thúc video ờ, đấu giá ở đây nha em ơi và đấu giá như vừa rồi khải có thống cơ thì đấu giá được là 26.180 xu như em đó và cái này sẽ phát lương cho anh em 26 người tham gia